Hello anh em Đấy thì ngày hôm nay tôi làm cái video này là giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu nhích Cái cách lắc của nó là anh em đi lắc tài xỉu anh em chỉ cần nhích không bộ hột thôi Đấy, Anh em chỉ cần nhích cái bộ hột thôi là cái cái từ tài nó qua xỉu từ xỉu nó qua tài Đấy mà anh em chỉ cần một thao tác đó là nhích nhẹ tay thôi là nó nó đã đi rồi Nếu mà anh em nào mà mua đặt mua cái bộ này thì nó gồm những cái gì nó là một cái bộ hột tài xỉu nhích và một cái chén một âm đây nhá đây là chén một âm anh em nhá đây là cái chén một âm thì chén một âm này và bộ hột tài xỉu, bộ hột tài xỉu nhích nó là hàng độc quyền ở bên tôi nhá thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ này thì anh em cứ alo cho tôi vào cái số điện thoại này để tôi sẽ tư vấn thêm về cách chơi hột tài xỉu và cái à, cách anh em đi đánh tài xỉu nó làm sao nó hiệu quả nhất nhá đấy thì uh, trước khi vào test cho anh em đấy thì tôi sẽ thử cái tăng tích của cái bộ hột tài xỉu này nhé bộ tài xỉu nhích này thì video trước tôi chưa thử cho anh em cái ờ, bộ hột tài xỉu nhích thế rồi ở đây cũng không có đèn đèn pin rồi à, thôi rồi đấy cái bộ này đây ờ, nói chung là anh em tăng tích tôi bao cho anh em cả trẻ hột luôn đấy, trẻ hột không tang luôn nhé dọi đèn đấy, dọn đèn thì à, tôi thử dọn bằng cái này xem là nó có ok không à cũng ok đấy đấy anh em nhé này đấy. rất là rất là trong luôn đấy, hôm đi hội trợ là tôi à, thấy cái này hay hay là tôi mua về đấy. biết đâu soi được soi được thật rất là đẹp không cần phải điện thoại đi thiết làm gì đấy rất là đẹp đúng không anh em cực kỳ chuẩn luôn bên cái bộ hột này bên tôi những cái bộ hột uh, tài xỉu ở bên tôi ấy, mà dành cho anh những anh em nào thầy thợ ấy, thì uh, anh em yên tâm một điều nhé là hoàn toàn không tang Đấy. hoàn toàn không tang và 90 phần trăm là anh em lắc được Đấy. 90 phần trăm là anh em lắc được anh em có chịu khó lắc cái bộ hột tài xỉu đấy không và chịu khó lắc cái cách mà tôi hướng dẫn cho anh em hay không nhé thì khi mà anh em mà đã thuần tay rồi đã hợp với cái lắc của tôi rồi thì anh em lắc cái bộ hột đấy nó vô cùng là đơn giản đấy thì anh em nào mà cảm thấy tò mò hay là cảm thấy mà tôi nói không đúng hay không hay thì anh em có thể là đến đây giao lưu với tôi bằng cái cách gì đấy, bằng cái cách mà anh em có thể là cầm những cái bộ hột tài xỉu của anh em lên đây và giao lưu với tôi đấy, giao lưu với tôi thì à, nói chung là giao lưu gọi là giao lưu uh giao lưu gọi là một chút ít thôi đấy nói chung là ai cũng được bất kỳ ai cũng được kể cả những kể cả những người hay là những anh em nào mà làm hột tài xỉu hay là bán hột bán à, đồ chơi tài xỉu bất cứ ai cũng được đấy, đến đây và giao lưu cùng với tôi bất cứ giao lưu cái gì cũng được đấy, để tôi sẵn sàng tôi uh, giao lưu với anh em nhé đấy thì uh, cái bộ hột này anh em chỉ cần lắc cái bộ này nhích nhích nhẹ là đi nhá nhích nhẹ là đi Đấy. chỉ cần nhích nhẹ này là đi nhá nhích nhẹ là đi à, đó nhích nhẹ là đi đúng không đang 10 nhích nhẹ cái lên 11 Đấy. nhích nhẹ cái thì đi Đấy. 16 Đấy. nhích nhẹ cái là đi đấy 16 nó lên 123 này Xin chào anh em nhé sau đây tôi vào tôi sẽ hướng dẫn cho anh em à, hướng dẫn cho anh em cái bước đơn giản nhất để anh em có thể là nghe hột tài xỉu đấy, nghe được cái hột tài xỉu chợ anh em nhé đấy, đây là nguyên hột tài xỉu chợ anh em nhé đấy, nước muối đấy, nước muối thì à, giờ tôi sẽ lấy à, ba hột ba hột để và hướng dẫn cho anh em cái cách nghe nhé nhưng mà cái cách nghe hột tài xỉu này thì nó vô cùng là đơn giản thôi đấy đơn giản với những ai mà có cái cảm âm ở trong người còn ai mà không có cảm âm thì uh, anh em học thế học nữa thì anh em cũng không thể nào biết hết được không thể nào biết nhiều và nghe nhiều được bằng cái người nó có cảm âm anh em nhé người có cảm âm thì sẽ nghe được nghe chuẩn hơn nghe tốt hơn anh em nhé đấy thì à, bây giờ tôi vào tôi sẽ thử qua nam châm về cái bộ hột này đấy, thử đã thử tăng tích thì thử luôn tất cả cho anh em luôn nhé hột chợ mà anh em đó thì à, giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy thì cái bước đầu tiên để mà anh em có thể là nghe được bộ tài xỉu chợ này thì cái bước đầu tiên cái điều đầu tiên nói thì đó chính là cái đam mê Đấy. cái đam mê cái đam mê ở đây không phải là đam mê cờ bạc nhé anh em nhé đây không phải là đam mê cờ bạc mà đam mê về chơi và muốn uh, hứng thú thì anh em chơi cái bộ hột này thì anh em cảm thấy hứng thú thì anh em mới chơi được nhé đấy không phải là không phải là anh em mà đam mê cờ bạc đấy thì à, cái à, video này đấy, tôi hướng dẫn cho anh em đấy, thì anh em nào mà đã biết nghe rồi thì anh em nghe cùng với tôi đấy, cùng với tôi phân lâm cái bộ hồ tài xỉu này cùng với tôi xem là cái độ chuẩn xác của của của tôi và của anh em nó có trùng nhau có hợp nhau hay không nhé đây thì à, cái điều đầu tiên nói đấy chính là cái à, cái cái gọi là cái đam mê khi mà anh em chơi với cái bộ hột tài xỉu này nhé đấy, có hứng thú chơi bộ hột tài xỉu này và cái thứ hai nữa là phân biệt được cái âm bộ hột tài xỉu đấy, thì phân biệt nó như thế nào khi anh em đến sân chơi hay là anh em tập ở tập ở nhà thì anh em phải phân biệt được mặt nào mặt nhất đấy, mật nhất nó xuống nó sẽ như thế nào Đấy, mật lục nó rơi xuống nó sẽ như thế nào Đấy, thì có rất nhiều anh em vẫn chưa biết thì tôi sẽ nói cho anh em ở trên cái video này nhé Đấy, thì uh, khi mà mật nhất đấy, mặt nhất nó rơi xuống nhá mật nhất rơi xuống thì nó có cái âm đấy, nó có cái âm của bộ tài xỉu này nó là âm rẻ anh em nhé cái âm rẻ âm rè khi mà mặt nhất xuống lúc nào nó cũng có một cái âm rè ở đằng sau Đấy, thì anh em phải nghe thật là kỹ thì anh em mới có thể là phân biệt được có, thể là cảm âm được cái bộ tài xỉu này nhá Đấy. thì tôi sẽ thử cho anh em này Đấy. Đấy, anh em nghe cái độ rè không còn khi mà mặt lục nó rơi xuống này mặt lục rơi xuống là nó có âm chuông nhá, âm chuông âm thanh Đấy, đại thuật là đại loại là cái cái cái mặt à, lục nó rơi xuống này Đấy, thì anh em nghe thấy nó rất là trong Đấy, rất là trong rất là thanh Đấy. để cho anh em à, phân biệt được hai cái mặt lục và mặt nhất đó là như vậy Đấy, thì mặt nhất nó rơi xuống mặt nhất rơi xuống thì anh em đánh tài nhất rơi xuống thì anh em đánh tài Đấy. thì nhất rơi xuống nó có cái âm lết âm rè là, là có âm lết đằng đằng đằng sau cái cái cái, cái hột tài xỉu này đằng sau cái cái âm của bộ hột tài xỉu này Đấy, thì anh em sẽ phân biệt được rất là dễ thôi Đấy, thì nói để cho anh em biết giờ tôi sẽ cho anh em à, thấy là mặt lục mà rơi xuống nó như nào nhé đấy nghe thanh đúng không